Vâng, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Gâu Bừng soi cầu, kênh chuyên soi cầu chốt chốt miền Bắc cho anh em tham khảo một ngày. Và lời nói đầu cho tôi thay mặt đội ngũ làm kênh, đội ngũ làm video, gửi lời chào để chúc sức khỏe đến toàn thể anh em. Chúc quý anh em có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và người thân. Và bây giờ, bây giờ là 10 giờ 45 phút đúng không ạ? Thì tối hôm qua, tôi hôm qua do có công việc nên là Gâu Bừng không thể lên kênh để là làm video cho tất cả anh em tham khảo được và bây giờ thì nó lại hơi muộn, giờ là 10 giờ 45 phút thì lên video để cho tất cả anh em được tham khảo những cái con số mà cái kênh cầu soi soi cầu gấu bự đưa ra cho tất cả anh em tham khảo vào ngày hôm nay ngày 16 tháng 3 năm 2020. Đúng không ạ? Thì chúng ta cùng điểm qua kết quả mở thưởng của ngày hôm qua anh em nhé. Đây đúng không ạ? Trước mặt anh em đây là kết quả mở thưởng của ngày hôm qua thì ngày hôm qua ngày chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2020, một ngày cuối tuần thì giải đặc biệt nó đã về cho anh em dạng nắm số là 18901 đúng không ạ? Càng 9 đuôi đuôi một đầu không in cho anh em bạch thủ đề 01 tổng một sau và bộ đề là bộ đề 01 cho tất cả anh em. Đúng chưa anh em? Về phần lô tô về phần lô tô thì không có đầu nào cầm đúng không ạ anh em? Nó phần bô rất đều đúng không ạ? Không có đầu nào cầm, chỉ có đầu 1, đầu 3 và đầu 8 là rơi cho anh em tương đối là nhiều. Và đặc biệt, đặc biệt là con bạch thủ đô 15, con bạch thủ đô 15 hôm qua rất đề cho anh em và rất cho anh em ba nháy đúng không ạ? Thì hôm nay thì ngày hôm qua, ngày hôm qua nó đặt sổ lại cho anh em hai nháy đúng không ạ? Và con 14 14 ngày 14 hôm thứ bảy rất cho anh em một nháy thì ngày hôm qua chủ nhật nó đã rơi lại cho anh em hai nháy lô rơi rất nhiều anh em ạ đúng không ạ con 24 con 24 cũng rơi lại cho anh em hai nháy và đặc biệt đặc biệt là con 416 con 416 này nó là lô khan đúng không ạ anh em lô khan thì nó đã rơi nó đã nổ từng bừng cho tất cả anh em rồi đúng không ạ thì mời anh em trở lại với bảng chốt số của kênh gấu bự ngày hôm kia ngày hôm qua chốt cho tất cả anh em tham khảo đấy gấu bự soi cầu chốt số ngày 15 tháng 3 năm 2020, tổng đề là tổng bột và bộ đề là bộ 33 và bộ 01 thì nó đã về rực rỡ cho anh em hạ dàn 01 con đầu tiên cho tất cả anh em bởi cái hạ dàn 10 số cho tất cả anh em. Đấy, nó đã nổ rực rỡ, nó rực nổ rực rỡ con bạch thủ đề 01 nổ tưng bừng cho tất cả anh em ngay cái con đầu tiên của dàn 10 số cho tất cả anh em. Được chưa ạ? Đúng tổng 01 đúng tổng bột sau và đúng độ bộ đề 01 cho tất cả anh em. Đúng chưa anh em? Còn về phần lô, về phần lô thì bạch thủ lô thì là bạch thủ lô 27 đúng không ạ? Bạch thủ lô 27 và độc thủ lô là độc thủ lô 20. Độc thủ lô 20 và bạch thủ lô 27 thì nó sẽ như thế nào? Đúng không ạ? Đây, đầu 2, đầu 2. Độc thủ lô 27 thì nó lại không về cho anh em, nhưng nó đã nổ được lợi cho anh em bạch thủ lô 20 ở giải 500 sau đúng không anh em nó đã nổ cho anh em rực rỡ giải năm trăm sau thì hôm nay trên kênh chốt tham khảo cho anh em thì rất là tưng bừng và rực rỡ được cho anh em rất tưng bừng và rực rỡ tổng đề bắt tổng một sau và bộ đề là bộ đề 33 bộ đề 01 thì nó đã về rực rỡ cho anh em bạch thủ đề 01 đúng bộ 01 cho tất cả anh em bạch thủ lô thì 27 đã không về nhưng mà độc thủ lô 20 thì đã nổ giòn giả một cách giòn giả cho tất cả anh em được chưa ạ thì kênh gấu bự soi cầu này thì cũng là mới lên video hôm nay là video thứ hai thì cũng cảm ơn 18 lượt xem và 46 lượt thích của anh em thì mong anh em xem và thích những lượt xem lượt thích của anh em ngày càng lên cao để cho kênh ngày càng phát triển và đưa ra chốt cho anh em những cái con số trước hết là những con số tham khảo trên kênh nó thật chuẩn để anh em những anh em mà chưa có vốn thì lấy đo làm phí để đánh dần đánh dần lấy lấy lấy nhỏ nuôi lớn đúng không ạ tích điệu thành bảo còn những anh em nào mà những anh em nào mà có vốn rồi mà muốn chơi to quất lớn thì anh em kết bạn Zalo kênh 0396300260 kênh Zalo có mất phí anh em nhé anh em xác định vào Zalo thì anh em sẽ mất phí nhưng anh em đừng bao giờ tiếc những những cái con phí nhỏ, nhỏ nhặt những cái mức phí nhỏ nhặt đấy đúng không ạ để có được cái số chuẩn để vào bờ một cách an toàn còn về phần Zalo về phần Zalo thì rất là rực rỡ anh em ạ Zalo thì rất là dở đúng không ạ? Đây đúng không ạ? Hôm qua 16 giờ 46 phút Bạch Thủ Lô VIP 56 đúng không ạ? Bạch Thủ Lô VIP 56 16 giờ 45 phút hôm qua đúng chưa anh em? Anh em xem cái khung giờ đúng chưa ạ? Và bạn Ngọc Lan Ngọc Lan đúng không ạ? 16 giờ 42 phút Bạch Thủ Lô VIP 56 được chưa anh em? bạn yêu lại từ đầu 16 giờ 55 phút bạch thủ lô vip em nhé bạch thủ lô vip năm sau em nhé đúng không ạ rực rỡ anh ơi cảm ơn anh nhiều đấy mai tiếp tục được chưa anh em và tiếp theo là bạn quang mạnh bạn quang mạnh đấy 17 giờ 5 phút vào bạch thủ lô 56 đúng không ạ bạch thủ lô 56 rực rỡ may qua năm sau đã rất cảm ơn anh đúng chưa anh em đấy về phần zalo thì hôm nay do Hôm nay do là lên video hơi muộn nên Zalo lướt qua cho tất cả anh em để cho anh em được biết đúng không ạ? Để cho tất cả anh em được biết như thế. Còn xin mời tất cả anh em trở lại với bạn đặc biệt tuần của chúng ta, mà Bạn đặc biệt tuần. <coughs> và vị trí cần xét của chúng ta là đây đúng không ạ vị trí cần xét của chúng ta giờ thì nó chưa hiện lên cho tất cả anh em anh em nhớ là vị trí cảnh sát của chúng ta là bên dưới con bạch thủ đề 73 của ngày 9 tháng 3 năm 2020 anh em nhé bên dưới đây chuột chữ thích 165k đây đúng không anh em đấy từ vị trí đó anh em cách lên cho tôi 1 2 3 4 tuần vỏ trống đó chính là con bạch thủ đề 45 con bạch thủ đế 45 tiếp tục từ con bạch thủ đế 45 anh em cách lên tiếp tục 4 khoảng tuần khoảng trống 1 2 3 4 đó chính là con bạch thủ đề 12 đúng không ạ con bạch thủ đề 12 thì nó con bạch thủ đề 12 này sinh ra cho anh em một cái hệ tổng nó chính là tổng 38 đúng chưa anh em nó sinh ra cho anh em cái hệ tổng là tổng 38 và bộ đề là bộ đề 12 cho tất cả anh em vậy thì những cái cửa cầu nào những cái cửa cầu nào để có thể đưa ra được cái hệ tổng 38 đó cho tất cả anh em thì mời anh em cùng với tôi sẽ đi vào phân tích đường lối cầu kèo đưa ra cái hệ tổng hệ bộ cho con 38 này xin lỗi anh em cho cái tổng 38 và con bạch thủ đề 12 này Đấy không ạ? Và vị trí cần xét đầu tiên thì anh em tiết lên cho tôi một ngày cách lên một tuần khoảng trống đó chính là con bạch thủ đề 26 của ngày 24 đúng không ạ? Con bạch thủ đề 26 của ngày 24. Đấy không ạ? Con bạch thủ đề 26 này sinh ra cho anh em hệ tổng là tổng 38. Và bộ đề là bộ đề 12 và nó đặt ra về trực tiếp cho anh em bạch thủ đề 12 đúng tổng 38 và đúng bộ đề 12 cho tất cả anh em. Được chưa ạ? và cái cửa cầu tiếp theo thì anh em cũng tiếp tục tiến lên một ngày và trên đó cách cho tôi ba tuần khoảng trống anh em lấy con đầu vào chín của ngày mùng 3 con đầu vào chín của ngày mùng 3 kết hợp với con đầu vào chín của ngày mùng 10 được chưa anh em con đầu vào chín của ngày mùng 3 kết hợp con đầu vào chín của ngày mùng 10 chín kết hợp với chín sinh ra cho anh em cái hệ tổng chính là tổng 38 và bộ đề là bộ đề kép 44 thì nó đã trả về cho tất cả anh em bạch thủ đề 12 đông tổng 38 cho tất cả anh em được chưa ạ và vị trí tiếp theo đó là con bạch thủ đề 45 đúng không ạ con bạch thủ đề 45 này nó cũng được ăn tổng ăn bộ từ hai cái cỡ cầu nó tương tự như cái con 12 đúng không ạ anh em đấy thì cái cầu kèo thì về nó đã hiện cho tất cả anh em rồi thì tôi cũng không nói nhiều nữa đúng không ạ thì anh em chơi thì anh em đã biết cái những cái con số cái bộ bóng tổng và cái hệ tổng bóng dương bóng âm đúng chưa anh em đấy trước tiên là cái cửa được cầu đầu tiên là con 40 con 40 là tổng là tổng 49 cho tất cả anh em đúng chưa và bộ là bộ đề 04 và nó đặt trả về đúng tổng 49 và bộ đề 04 nó chính là con bạch thủ đề 45 đúng chưa anh em và cái cửa cầu tiếp theo thì con 1 đầu vào 1 của ngày 7 kết hợp với con đầu vào 3 của ngày 14 1 kết hợp với 3 sinh ra anh em hệ tổng tổng 49 và bộ đề bộ đề 13 và nó đặt trả về đúng anh em là tổng 49 cho ngày mai Xin lỗi anh em tổng 49 cho ngày hôm nay, chiều hôm nay đúng không ạ? Và vị trí tiếp theo, vị trí tiếp theo của chúng ta đây. Vị trí cảnh sát tiếp theo của chúng ta đây đúng không ạ? Thì cái cửa cầu đầu tiên đó chính là con bạch thủ đề 23. Con bạch thủ đề 23 này sinh ra anh em cái hệ tổng là tổng 05 và bộ đề 23 cho tất cả anh em đúng không ạ? Thì nó đã trả về cho tất cả anh em tổng của cái tổng cho tổng ngày chiều hôm nay đó chính là tổng 05 đúng không ạ thì cửa cầu thứ hai thì chính là tổng 05 bộ đề kép 00 thì chiều nay hai cửa cầu đều đưa ra cho anh em chung một hệ tổng là tổng 05 cho ngày hôm nay cho chiều ngày hôm nay các bạn vậy thì xin mời tất cả anh em cùng với kênh sẽ trở lại với phần chốt số tham khảo cho chiều nay cho tất cả anh em các <coughs> bạn tổng đề tổng cứng 05 cho tất cả anh em tổng 05 tổng 05 hạ dàn hạ dàn 10 số 05 50 00 55 14 41 23 32 69 9 96 87 78 được dạ về phần bạch thủ lô bạch thủ lô hôm nay bắt cho anh em bạch thủ lô 64 đúng không ạ bắt lột lại của con lô bắt lột lại của cái con lô khan đúng không ạ và độc thủ lô độc thủ lô 90 độc thủ lô 916 cho tất cả nha được chưa độc thủ lô 916 đấy lô bự soi cầu chốt số ngày 13 tháng 3 tổng đề 05 bạch thủ lô 64 độc thủ lô 96 thì những con số mà đưa lên đây thì anh em nào hợp máu hợp cầu kèo trùng kèo cầu kèo trùng máu thì chơi anh em nhé không thể anh em dừng lại mức độ tham khảo thôi thời đại dịch đến rồi tiền thì làm không ra đúng không ạ anh em đừng có đánh bừa rồi đến khi lại bể nợ lại xa bờ đúng chưa anh em còn những anh em nào đang xa bờ loạn số thì anh em kết bạn zalo 0396 260 kênh zalo thu phí đưa anh em vào bờ một cách nhanh chóng và an toàn và cuối cùng thì gấu bự xin chào tất cả anh em hẹn anh em vào chiều hôm tối hôm nay đúng không ạ 18 giờ 30 10 phút tối hôm nay